Xin chào bạn đã cho độ mình nên mình chắc kêu đông mình sẽ thử mình sẽ làm video là trải nghiệm chơi con ạc mới mua ở trên Demon Store chấp shop nên mấy bạn không tin ạc này mình mua trên shop của anh BT Gaming à, đó. thì đây là cái hình ảnh bằng chứng đó Demon Store chấp shop đàng hoàng mình mua vào ngày hôm qua rồi đó mấy bạn thấy cái tên là V9 ulk đúng không đây show bạn tên nè tên là display name thôi còn đây là tên à, gốc nè đó này mà này mình mua 100 phần trăm trên kia nè mình chỉ mua random với giá 200k 100 ngàn thôi chỉ với 100k thôi bây giờ chơi lắc quá cái máy mình nó lắc thì đó mấy bạn chơi mà thấy mình chế lãng sạc thì ờ, đừng quan tâm nha do cái máy mình ờ, nè do cái máy mình nó lắc mình đánh combo không được luôn lúc mà lúc nãy mình có quay video rồi đó nhưng mà video đó trong tất cả video mình quay á, thì video về Minecraft mà kiểu 15 phút 30 giây ấy là video dài nhất mình làm cái tự nhiên video lúc nãy mình làm ấy nó chỉ nó là video dài dạ, nó là video dài 15 phút nó chỉ là 15 phút 32 giây thôi hơn có 2 giây so với video dài nhất mình từng làm thế mà up là không được cay quá mà vì ngoài làm đây là vì chơi thử nghiệm đó mình cũng sẽ cảnh báo về bạn luôn và đừng có bao giờ mua mấy cái à khoan cái đó mình sẽ làm video sau đi cái này hôm đây là video chuỗi trải nghiệm rồi mình cũng sẽ uh, là video cái đó mình sẽ làm cái video sau ui lắc rồi lắc rồi lắc rồi lắc rồi lắc rồi chơi cái này mình sẽ cậy bên trái bên nơm nha trái bên nơm là mình mới ăn á nếu mà chưa thấy chiêu thì đâu ừ à này thì lúc mình mua mình bạn mình tham mình mua thì nó có sông kim ô đen nhưng mà sau đó mình thử bằng ờ, cái cây kia để lượm góp thêm mình rồi có là nó cũng có luôn góp thêm mình luôn như thế là ngon rồi ạc ạc ạc, random mà 100 k nhưng mà còn mà có có thêm mình với sông kiếm ô đen mà không có trái quỷ bệnh viễn nhưng mà thì thế cũng vừa với giá 100 k à hay có lẽ là lố như thế là 100k có lẽ rẻ hơn xíu thôi nhưng cái đó là random mà nó phải thuộc phụ thuộc vào may mắn nữa nên thế này là được rồi bạn thấy ạn này ghê không đó hai kim quan sát né được ba lần đó đứng từ đây mới nhìn được nha chứ đứng xa tí nữa khỏi nhìn luôn đó tôi không hiểu sao chủ ạt này ngày xưa không cày hai kim quan sát hay sao chắc là vậy không cày hai kỳ quan sát giờ mình chỉ có thể đánh bằng melee và kiếm thôi chứ không đánh được bình thường mình chỉ quay video là tầm 14 13 phút rồi up lên nha chứ 15 phút thì nó lại lố luôn à nó không lố 15 phút 30 giây thì được nhưng mà nhưng mà lúc nãy mình quay video nó không chưa up lên chỉ vì cái video này dài hơn video kia có hai giây rồi cũng không được up lên nữa như thế nó nói tự nhiên nó nói video is too long người ta nghĩ là video nó là quá dài ừ dài ghê một số youtuber người ta quay tới tiếng đồng hồ luôn nó không nói dài trời ơi mấy bạn thấy mình chết lãng sạc đúng không đừng uh, chửi mình nha cái máy mình đã lắc bị về bình thường đó cái máy mình đã lắc chứ cái máy mình mình mưa đó mình không bao giờ chết luôn á nhưng mà cái máy mình nó lắc nên nó chết là bình thường mà cái đó đó đó đó đó đó đó đó mua xài góp cho mình cũng được có cá máy lắc quá không chơi đã mình sẽ đánh đến khi mình sẽ đánh nó khi nó ít máu cuối cùng rồi đó đánh một trái venom ủa sao lúc trước em chơi mượn lắm mà ta sao giờ chơi nó lắc kinh kinh luôn nè đó không cái này hiểu không đúng đó kiểu giống như cái lúc mà mình không quay video chơi nó mượn đó chứ cái lúc quay video trời đúng lắc luôn Lộ. mình đánh mà xong kiếm ai lắc đó mấy sida thì chứ mấy tính sida thật mấy bạn có thể nói là nếu mà thấy lát trên máy tính xong chơi trên điện thoại đi điện thoại thì còn khổ nữa điện thoại thì mình không chơi nhiều mình cũng không biết quay phim mình cũng không biết quay phim chơi trên điện thoại nữa cái phần mình OBS Studio á, là mình à, tải trên kia trên điện thoại trên máy tính mà trên điện thoại mình có tải đâu mà không biết quay phim sao nữa không lẽ mình phải quay với cái cảnh mình bật lại Roblox ủa sao lúc hôm qua nó còn mượt mà tao sao giờ nó lắc kinh luôn nè đó mấy bà thấy mình chết mấy lần đấy thì à, bình thường mà ừ mấy bà sẽ thấy bình thường mà. mấy mình lắc mà chết vậy bình thường chứ có thằng lên giúp đánh ấy, thì còn nói thì à, đỡ mà mình chơi có mình à, có chơi với ai đâu đó nó lắc kinh luôn nè nó lắc kinh khủng luôn ấy đó đó mấy bạn thấy nó cần giật cần giật không ủa bỏ đâu rồi ủa bó đâu rồi ủa nó có bó chưa chết nha bạn ủa bó rồi hai kêu quan sát mình không có rộng và máy mình còn đang lắc nữa ủa bó đi luôn hả ủa bó nó chưa chết nha bạn